Vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính à, Chào mừng anh em quay lại với kênh video của em like máy Market Nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và anh em có thể nhìn thấy trên màn hình hôm nay chúng ta đang được ờ, quan sát Đây là sản phẩm máy Market Nhôm hai đầu 08S mang thương hiệu Megatech Đây là một dòng hàng của công ty Factor Việt Nam Và đối với dòng sản phẩm này, công ty Factor Việt Nam sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 2 ờ, năm Trong suốt quá trình anh em sử dụng Và cũng như là bảo ờ, trì sản phẩm cho đến khi nào mà còn nhu cầu sử dụng sản phẩm này nữa à, và trong ờ, tháng 8 hôm nay thì ờ, công ty Butter Việt Nam sẽ tiến hành à, những cái chương trình khuyến mãi cũng như là ưu đãi cho quý anh em khách hàng để anh em khách hàng có thể là dễ dàng đầu tư những cái dòng sản phẩm à, để à, phục ừ, phân khúc tầm trung à, về phục vụ cho phân xưởng nhà mình thì đối với dòng sản phẩm 08m hôm nay thì công ty Butter Việt Nam sẽ tiến hành à, à, có áp dụng chương trình ờ, ưu đãi đó là giảm giá ờ, cũng như là muốn là hỗ trợ cho quý anh em khách hàng có thể đầu tư được những dòng sản phẩm công suất lớn như thế này và ở ờ, dòng sản phẩm hôm nay thì chúng tôi sẽ thanh lý với mức đầu tư cực kỳ rẻ phù hợp cho tất cả anh em đang muốn là sử dụng dòng 08S model 2020 và đây là sản phẩm mới hoàn toàn chưa qua sử dụng số lượng sản phẩm trong cái chương trình lý này thì nó tương đối là hạn chế nên với anh em khách hàng nào đang xem video này và muốn biết ờ, chính xác giá của những dòng sản phẩm này thì ờ, vui lòng mở ờ, inbox và liên hệ cho em để được thông tin sớm nhất cũng như là được đặt cọc máy nhận chương trình khuyến mãi và đây là máy mới hoàn toàn nha anh em xin nhắc lại là máy mới hoàn toàn ạ về dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 8m này được thiết kế sử dụng công suất motor đó là 6 kW trên hai đầu máy với mỗi đầu máy là 3 kW và sử dụng công và sử dụng motor đó là motor vuông công nghệ của Italia à, và chúng ta sẽ thấy là máy được thiết kế là nó chụp lên xuống theo phương hình đứng à, giống như những cái dòng sản phẩm à, đời mới hiện tại thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích và đây là model của năm 2020 và chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại phía gần, gần hơn để được uh, xem về chi tiết dòng sản phẩm máy cắt máy đầu 8 Megatech À, và về thiết kế cơ khí của máy thì anh em có thể quan sát được ở ờ, hai đầu máy đều được thiết kế hai máng trượt DC à, ờ, với đường rãnh lưỡi đưa ra thì đường rãnh lưỡi đưa ra rất là nhỏ đảm bảo độ chính xác cơ khí cao à, và máy sử dụng ờ, đường lưỡi cắt đó là lưỡi cắt Wagen 450 à, ờ, công nghệ của Nhật Bản với hai ờ, bệ đỡ đầu máy mặt trước và mặt sau đều là bệ thép hoàn toàn và đây là thép nguyên tấm được thiết kế rất là dày đảm bảo là đỡ được đầu máy chắc chắn và bàn điều khiển ở phía trên để anh em có thể là dễ dàng điều khiển cũng như là vận hành máy thì trên bàn điều khiển có tích hợp đó là đèn báo nguồn à, nút à, công tắc để chúng ta điều khiển đầu máy 1, đầu máy 2 cũng như là các nút khởi động, dừng và vận hành máy thì những cái dòng à, sản phẩm này về khi chúng ta đưa về sử dụng thì sẽ có kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam sẽ hỗ trợ cho anh em để anh em có thể là thuận tiện và cũng như là dành về những cái thao tác về à, máy móc và đầu máy số 2 sẽ được di chuyển trên trục ray V42 giúp đặt đặc biệt trên thân máy không có kê à, và đường ray này khi chúng ta sử dụng người lâu về dài nó sẽ không có tình trạng đó là cong võng à, và thứ hai đó là thuốc thuốc thì là thuốc inox được nẹp nhôm và chỉ số của thuốc sẽ được canxi à, về canxi thì chúng ta sử dụng khi mà à, chúng ta làm việc lâu dài thì nó sẽ không có bị phai mờ cái chỉ số thuốc và nẹp nhôm như thế này để nếu như xảy ra tình trạng qua quẹt thì nó cũng sẽ không có bị cong võng cái đường à, kích thước cũng không có làm sai lệch với kích thước vâng, và trên cả hai đầu máy thì anh em có thể thấy được là máy được ở ờ, thiết kế hai vòi phun dầu thông minh để làm mát cho lưỡi cắt thì việc uh, tích hợp vòi phun dầu như thế này để giúp anh em khi mà sử dụng uh, lưỡi cắt thì khi lưỡi nó cắt vào nhôm ấy, thì nó sẽ rất là sinh ra nhiệt và nó rất là nóng thì thế thì cần lưỡi uh, dầu làm mát để phun vào nó sẽ làm uh, cái quá trình cắt nó sẽ được uh, dịu hơn uh, và cái mặt cắt của sản phẩm khi được uh, bôi trơn dầu thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều uh, đồng thời đó là cái uh, tuổi thọ của lưỡi cắt nó sẽ được đảm bảo cho anh em sử dụng lâu dài Van tủ điện thì được chia làm hai ngăn, cái ngăn trên là ngăn điện, ngăn dưới là van điện từ. Ờ, và tủ điện thì được thiết kế được chống đọc va, độ chịu nội nguồn 24 con cũng như là áp tổng cầu chi và cực khởi. Dây điện thì sẽ được thiết kế là dây điện mở đồng hoàn toàn 100% nên liên có thể là còn máy kiểm tra. Về phía sau đầu máy, máy được thiết kế đó là chỗ để cho chúng ta có thể là để dầu làm mát thì dầu làm mát này thì ờ, như em chia sẻ ban nãy là sẽ đưa lên làm mát cho lưỡi cắt thì tất nhiên nó sẽ trải qua đó là lọc dầu vì thế nó sẽ không có bụi bẩn tạp chất văng vào làm ảnh hưởng đến cái quá trình đó là làm mát lưỡi cắt thứ hai đó là máy sẽ chuyển gốc hoàn toàn bằng bích tông nên em thấy là bích tông sẽ được đặt gọn ở đằng sau giúp má chuyển các góc 45 và 90 độ thì máy sẽ chuyển ốc nhẹ nhàng và êm ái và kèm theo đó là trên năm máy sẽ có uh, kèm theo đó là bích tông dầu và bích tông khí để là hỗ trợ đó là dẫn đẩy lưỡi cắt thì có thêm bích tông dầu để giúp đường lưỡi cắt khi mà đưa ra nó sẽ không có bị sập lắc thì uh, cái mặt cắt nó sẽ được ổn định hơn và dây điện dây hơi sẽ được đặt trong dây xích như thế này này anh em có thể nhìn thấy ạ à. thì nó sẽ rất là chắc chắn và sẽ không có bị chuột bọ chui vào cắn phá thì sẽ rất là an toàn đây anh em có thể nhìn thấy mặt sau của đầu máy thì được đỡ bằng bệ thép anh em chia sẻ rất là chắc chắn và cứng cáp ạ à. À, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi ờ, xem quá trình vận hành ở cắt nhôm trên ờ, dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08S này anh em nha. Và anh em có thể ờ, nhìn thấy được trực tiếp em van nải vừa mới cắt nhôm Đây là nhôm ờ, sinh pha Quảng Đông tem đỏ ạ à. Và mặt cắt của sản phẩm thì anh em có thể thấy là mặt cắt đó là mình không có ba viên nổ nhôm hay mất nhôm Và mặt cắt đó là sáng và máy cắt đó là êm máy trượt DLC thì tự động trượt những cái DLC ra ngoài không có bị cuốn nhôm hay bị hút nhôm à, rất là an toàn luôn à, và trên dưới dòng sản phẩm này anh em nào muốn biết thêm những cái thông tin chi tiết thì anh em có thể liên lạc trực tiếp cho em qua số điện thoại 0787 291 188 hoặc anh em có thể là đến tham quan tổng kho của em cũng như là xem và lựa chọn các dòng sản phẩm anh em có thể đến gần bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội hoặc gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh à, và cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với kênh video của em trong suốt những khoảng thời gian qua xin kính chúc cho quý anh em thật những sức khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại